vì mình là người làm thuê vì kiếm thêm chút tiền tăng ca buồn thì buồn nhưng mà rất vui vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ rất vui vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ nào là bạn nào là anh em nào là cô chú bác gần xa mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương ai cũng từng trải qua kiếp sống làm vui nhiều lúc ngậm nghe bên tai ôi buồn lắm nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi vì mình là người lãng quên chấp nhận mà